Xin chào tất cả anh em thì ờ, quay trở lại về cái môn chơi về tài xỉu thì ờ, đối với một số anh em vừa rồi nhắn tin là gọi điện cho tôi là bây giờ hỏi tôi là những cái bộ đồ như nào nó cao cấp nhất để anh em áp dụng vào những cái sân chơi của người ta mà trong khi đó anh em không cần phải mang nắp đĩa quân hột vào trong những cái sân chơi đấy thì ờ, đến video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ gần như nó cao cấp nhất để anh em áp dụng vào những cái sân chơi hoàn toàn của người ta mà trong khi đó anh em không cần phải nguồn nắp đĩa hay quân hột vào trong những cái sân chơi đấy thì à, tôi muốn giới thiệu cho anh em đó là máy phân âm hồ tài xỉu hay còn gọi là máy nghe hồ tài xỉu thì anh em chỉ cần làm sao anh em vào trong những sân chơi hoàn toàn là của người ta nắp đĩa quân hột là của người ta anh em chỉ cần đeo tôi một cái máy này vào và đứng khoảng cách tầm hai mét rưỡi cho đến 3 mét máy có nhiệm vụ là sau khi người ta lắc xong nó có nhiệm vụ thu toàn bộ âm thanh của những hột tài xỉu và sau đó là phân âm và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì về cái nguyên lý hoạt động của cái máy này là báo cho anh em một dung thì về xỉu hai dung thì về tài thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em để cho anh em thấy được cái bộ đồ nó hiệu quả hay không để cho anh em áp dụng vào những cái sân chơi về tài xỉu thì à, tôi sẽ chuẩn bị cho anh em về nắp đĩa con hột hoàn toàn là bình thường đây là những dòng hỗ trợ này tôi sẽ ngâm nước muối luôn những hỗ trợ cho anh em này những dòng hỗ trợ sẽ nổi như này anh em nhìn không thì à, đĩa thì à, anh em có quyền này, kiểm tra những cái sân chơi của anh em thì anh em có thể kiểm tra cái đĩa này anh em xoay này không phát hiện những cái tá kích gì anh em nhìn đâu về lắp này hoàn toàn không có tá kích gì anh em thử lâm châm về đĩa lắp này hoàn toàn bình thường này bây giờ tôi sẽ vớt ba cái hột hoàn toàn bình thường ra để tôi test luôn cho anh em này thì một số anh em ấy hỏi tôi là những cái hột mà người ta chơi những cái đồ chơi công chuyện đấy thì à, anh em máy có nghe được hay không thì tôi cũng trả lời luôn với anh em này tất cả những hột máy đều có thể nghe và phân âm được để anh em đỡ phải thắc mắc hột này anh em có thể thử lâm chân này. những cái hột mà chợ như này thì sẽ trong suốt của những cái hột mà đục thì anh em đấy là những đồ công chuyện thì tôi cũng không muốn nói đến làm gì cả anh em nhìn rõ không? hoàn toàn trong suốt này anh em nhìn thấy không bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này các anh em tiếng đầu tiên này những nguyên lý hoạt động thì là tôi cũng nói luôn với anh em một dung là về xỉu hai dung thì về tài như tiếng này máy báo hai dung thì là anh em đánh cho tôi về tài mở tiếng đầu tiên xem có chuẩn xác này 664 chuẩn xác tiếng đầu tiên này tiếng thứ hai anh em này ai nắp được không quan trọng người nắp máy vẫn báo hai dung anh em này đánh cho tôi về tài này 633 tiếng tiếp theo anh em này máy báo một tung anh em đánh với tôi về xỉu rồi chuẩn xác tiếng thứ ba này thứ tư anh em này nắp đĩa quân hột là hoàn toàn là bình thường anh em không cần phải mang nắp đĩa quân hột anh em vào trong những sân chơi của người ta Đấy. anh em không cần phải chạm tay vào những hột của người ta Đấy. anh em cứ đứng khoảng cách tầm hai mét rưỡi cho đến 3 mét là máy có thể là hoạt động một cách tốt nhất Đấy. như thế này máy báo một chung thì anh em đánh cho tôi về xỉu ơi mời anh em xem này 2 3 và 4 tiếng tiếp theo anh em này máy báo hai tung anh em đánh tôi về tài rồi đánh tất tay tôi về tài này Đấy, 661 tiếng tiếp theo anh em này Đấy, máy vẫn báo hai tung anh em lại đánh về tài Đấy, sai tiếng này tiếng tiếp theo anh em này nói chung là khoảng đạt cho anh em là chỉ lại là tầm khoảng từ 80 đến 90 phần trăm như tiếng này máy báo là hai dung anh em đánh cho tôi về tài này 553 Đấy. tôi test anh em một hai tiếng cuối này Đấy, máy bạc hai dung anh em lại đánh tài 11 nút tiếng tiếp theo anh em này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 hoặc là gọi điện trực tiếp tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em tất cả những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ để anh em áp dụng vào những cái sân chơi về tài xỉu thì à, anh em xem video nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những cái video sau tôi sẽ chia sẻ cho anh em cảm ơn anh em đã theo dõi video của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo